Ok hello xin chào tất cả anh em Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì uh, Bên Tấn xin thông báo với tất cả anh em rằng là hiện nay bên Tấn đang có chương trình khuyến mại cho những anh em nào mua những cái bộ sản phẩm máy đánh bài của bên Tấn thì là bên tấn đang có chương trình khuyến mại ưu đãi cho anh em là mua một bộ máy đánh bài ngoài tất cả các phụ kiện đi kèm theo máy là anh em sẽ được tặng kèm cho mình đó chính là hai cây bài tùy chọn bất kỳ anh em có thể sử dụng cho mình các loại bài 2k xanh hay là các loại bài 2k trắng như trên màn hình đây hay như các loại bài khác có trên thị trường đấy thì khi anh em mua máy anh em cần loại bài như thế nào thì anh em chỉ cần liên hệ với bên mình là bên mình sẽ gửi tặng kèm cho anh em là hai cây bài anh em nhé đấy thì uh, hiện nay thì bên tấn đang có một cái con máy đánh bài đấy một cái dòng máy đánh bài gọi là phân khúc chất lượng của nó thì là chất lượng cao mà tầm giá của nó tầm giá rất là hợp lý cho anh em khi đi chơi đấy những anh em nào mà mới khởi đầu anh em muốn uh, mua một bộ sản phẩm để anh em à, chơi anh em kiếm tiền anh em làm vốn sau đó anh em mua các sản phẩm cao cấp hơn thì đây là một con máy đánh bài mà sẽ là giải pháp tốt nhất cho anh em hiện tại anh em nhé thì anh em có thể nhìn thấy ở đây đây chính là một con máy đánh bài đấy có hình thức là một con máy Oppo đấy một con điện thoại rất là thông dụng hiện nay trên thị trường đấy màn hình thì là cảm ứng full đấy khi anh em sử dụng con máy này anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường thoải mái cho anh em luôn đấy mà một con máy đánh bài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi uh, tối đa là ba trò bất kỳ anh em có thể là mua ba trò bất kỳ ví dụ là trò liêng ba cây hay là sâm lốc binh sập sám binh ấn độ hay là phỏng chắn gì đó rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em thích hợp cho anh em nhé đấy thì như anh em nhìn con máy này đây đấy một con máy cực kỳ là đẹp đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng cái dòng máy đánh bài này thì anh em bắt buộc là anh em phải đưa được bài của mình vào đấy bài thì có nhiều loại như mình đã giới thiệu rồi anh em chỉ cần đưa bài vào là anh em sử dụng là sẽ chắc chắn là anh em sẽ là người giành chiến thắng rồi đấy tại vì máy này báo cực kỳ nhanh và cực kỳ là chuẩn cho anh em đấy độ chuẩn xác của nó thì không phải bàn rồi mình sẽ test luôn cho anh em xem về chất lượng của con máy này như thế nào anh em nhé đấy mình sẽ đăng nhập vào trò chơi này đăng nhập vào trò chơi thì anh em sẽ đăng nhập vào thăng 1388 thăng đấy anh em chỉ cần bấm thăng 1388 thăng là nó sẽ đăng nhập vào trò chơi như thế này sau đó anh em bấm vào được hạ cánh giúp mình thì khi bấm vào được hạ cánh ấy thì đây nó sẽ hiện lên cho anh em là một số phần đấy thì các cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi mà anh em ờ, kết bạn nhắn tin qua Zalo đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em này sau đó mình bấm vào phần trò chơi sạch thì ở đây mình sẽ chỉ test cho anh em xem về cái độ nhanh và độ hiệu quả của máy nên là sẽ mình sẽ chọn một cái trò bất kỳ ví dụ như là mình sẽ chọn một trò liêng đi Đấy, mình sẽ bấm vào trò liêng ở đây là mã của nó là 3027 này Đấy anh em nhìn thấy một chữ thử và một chữ mua không ạ Anh em muốn mua trò chơi này anh em chỉ cần kết nối wifi Anh em bấm vào chữ mua là được Còn mình test thử cho anh em mình bấm vào chữ thử này đấy đấy trong này nó sẽ có các cái phần cài đặt ở đây thì các cái phần cài đặt này thì mình à, khi anh em mua máy mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho anh em để sao tối ưu cho anh em hiệu quả nhất anh em nhé đấy sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi cho anh em này rồi mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi cho anh em thì ở cái phần chế độ này nhá đấy thì ở cái phần chế độ này cho anh em thì nó sẽ là phần chế độ mình đang để chế độ cho anh em là chế độ báo nhạc lớn nhất tức là sao tức là khi máy nó báo ấy khi mình chỉ cần đặt ví dụ đây đấy mình đặt này máy báo cho anh em đây camera nó sẽ nằm ở khu vực này nó sẽ giống là đặt máy báo này đó máy báo một thì anh em chuyển bỏ đi một lá cho mình bỏ đi một lá sau đó anh em chia bài này thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất trong đây đấy bỏ đi một lá sau đó anh em chia bài thì là bài của anh em sẽ là bài lớn nhất anh em có thể thấy trực tiếp ở đây bài này thì 5 điểm không nói này 5 điểm này bài này thì là 8 điểm nhưng mà 8 điểm có ba rô thôi còn bài của mình 8 điểm 8 điểm quy rô lớn nhất trong đây anh em thấy không máy báo chuẩn cả chất cả điểm cho anh em nhé rồi, đặt lại tiếp này máy báo tiếp này máy vẫn báo một này vẫn bỏ đi một lá này sau đó chia này bài mình vẫn lớn nhất này đấy rất là ok luôn đấy anh em thấy không quy ca lớn nhất trong đây rồi không bài nào vượt qua được bài mình rồi đấy đấy là cái chế độ báo cắt lá để được bài lớn nhất cho anh em đấy rất là tuyệt vời cho anh em luôn ạ tiếp tục test tiếp cho anh em một cái chế độ khác để cho anh em thấy được là nó ở cái các cái trò chơi này nó có nhiều chế độ báo như thế nào bây giờ mình không cắt lá mà mình sẽ sử dụng chế độ mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em đấy anh em đi chơi liêng mà anh em được báo nhà nào lớn nhất này đấy, ví dụ đây đặt này đặt máy đấy ví dụ mình cháo này cháo ở đây à, đặt cho anh em này đấy máy báo 3 tức là sao tức là nhà số 3 này sẽ là nhà lớn nhất cho anh em này đấy rất là nhiều chế độ cho anh em nhé anh em thấy không ạ chuẩn cả chất cả điểm luôn này rồi 8 điểm bài mình 8 điểm vứt nó báo bài số 3 lớn nhất rồi bài số 49 điểm vi cơ vẫn thua bài số 3 8 điểm ca cơ chuẩn cả điểm cả chất cho anh em luôn nhá đấy test tiếp cho anh em thêm một lần nữa cho yên tâm này à. máy báo 2 máy báo 2 nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất đấy chưa chia đã biết nhà số 2 nhà lớn nhất rồi thì còn đánh cái gì nữa hả anh em đấy bài số 2 chỉ cần 6 điểm thôi là lớn nhất trong đây rất là ok cho anh em luôn nhá đấy thì à, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái dòng sản phẩm máy đánh bài này đấy thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 05641 ngũ quý 7 đấy anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline này hoặc là anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thế anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền đấy rất là ok nhá thì à, ở cuối video này thì mình à, cũng à, cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình thì anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo